kênh Học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài Lesson 5 trong giáo trình Family and Friends. Bắt chúng ta bắt đầu học thế nào? Skin time. Skills time. Skill time. Skill time. Reading. Reading. Reading. Point two, four, School thing. School thing. Say the words. Listen and read. My name Cherry. This this is my school bike. Tôi tên là Chi. Đây là chiếc cặp sách của tôi. This is my first suitcase. It's this is my first suitcase is ring đây là chiếc bút chiếc hộp bút của tôi nó có màu xanh lá cây this is my blue pen and this is my pink pen đây là chiếc viết mực màu xanh dương của tôi và đây là chiếc bút mực màu hồng của tôi and this is my pencil đây là cây viết chì. look at the this is an eraser Nhìn look at this look, look at, at this. this look at this is an eraser it's an eraser Nhìn này, đây là cục rơm của tôi Gươm của tôi Crayons You say you bag. Can I see your bag? Can I see your bag? Ừ. Hmm. Là gì? Là tôi có thể xem cặp sách, xem cặp của bạn được không? Hmm. Read, read, orange. Or right. Right. And tick, R and X. X. Đó Đó Dix Ek Fan Tick Bat Tick Eraser Tick ừ. Bây giờ chúng ta đã xong bài Lesson 5 Read Skills time Skills time rồi Bây giờ chúng ta sẽ qua bài lesson 6 là bài số 6. Lesson and check the correct picture. The correct picture. One, this is my my pencil. This is my eraser. Yes. This is my pen. This is my blue pen. Mm. This is my red bag. Yes, that's right. Up, fan you back. Act and ear. Act and answer. Ask. Ask. Ask. And answer. Ask and answer. What's this? It's a fan. It's a pen. It's a pen. Well, writing. Writing. writing about me. Writing about me. Complete the context. Complete the sentence. Complete the short sentence. Check the thing in your bag. This is my fan. This is my pencil. This is my eraser. This is my book. That's right. say goodbye to everybody đó là chào tạm chào tạm biệt với các bạn đây xin chào xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau và các bạn nhớ đăng ký và share với bạn bè cùng học nhé bye bye